nếu như có một đối tác nào gửi cho các bạn file viết bằng bi thì các bạn dùng phần mềm nào không thể nào mà chuyển từ file chụp hình ảnh này hay là file PDF chuyển qua phần Word hay Excel thì có một cách thứ nhất là các bạn về trình duyệt Google Zoom vô vào zoom rồi các bạn bấm vào à, thẻ mới á, trong các ứng dụng của Google Chrome dưới hiện hình chữ nhật chín dấu chấm tròn các bạn bấm vào những tài liệu vào tài liệu xong các bạn tẩm cộng mở trình file mới lên rồi các bạn bấm vào thanh công cụ bấm vào cái biểu tượng micro nhập liệu bằng giọng nói rồi các bạn bấm nhấp để nói xong các bạn vào cái file đó các bạn đọc tên Tiến Bình 960 Lê Ngọc Anh 5.000, Lê Ngọc Nô 4680 Nguyễn Đức Thế 3 000 rưỡi chỉ có lưu trong file điện thoại hoặc là nhanh các bạn trở lại trình duyệt vô các bạn bấm vào biểu tượng micro để nói Nguyễn Bình 1960 bạn bấm vào micro để nó hiện lên màu đỏ là nói Nguyễn Bình 1960 Lê Ngọc Anh 5.000 Enter xuống Enter cho bàn phím ờ, CPU Nguyễn Đức Thứ 3 rưỡi Nguyễn Văn Tui 4 ngàn Rồi các bạn cứ đánh đánh hết uh... Còn sau đó các bạn copy kích trái chuột xong à, bôi đen hết rồi kích phải chuột có chữ à, xe chip này đó các bạn mở file excel lên vị trí đừng mở sẵn này rồi các bạn dán các bạn chọn một cái à, ô địa chỉ trên excel các bạn kích phải chuột rồi các bạn dán bắt đó Đấy, những chiếc uh, ờ, làm sẵn nhanh nhanh khỏi tốn thời gian ví dụ như vậy Nguyễn Bình có số thứ tự 21 người Nguyễn Bình 1960 Lê Ngọc Anh 5000 bây giờ các bạn muốn làm sao để mà tách cái ờ, uh, 1960 ví dụ 1960 tại vì số diện tích ht đất trồng ruộng hay là cây ăn quả lâu năm 5.000 680 rồi Nguyễn Bình Lê Ngọc Anh các bạn tách họ các bạn tách tên họ về họ cộng đệm tên đệm tên đệm rồi à, tách tên riêng để mục đích làm gì các bạn tên để các bạn sọt ICB ví dụ anh đây sọt e sẽ lên từ đầu phía trước chữ bình nhìn cái ờ, văn bản mình rất là gọn gàng đẹp đẽ con vâng, không vòng vòng thì giờ mất thời gian của các bạn những chiếc vào công việc luôn đầu tiên các bạn bôi kích trái chuột kích trái chuột giữ ghim bôi xuống kéo xuống kéo chuột trái xuống đó hết đến hai cái nghĩa là, là đến số thứ 31 các bạn lại kích phải chuột có chữ copy các bạn bấm các bạn que cái ô bên đây các bạn kích phải chuột các bạn dán rồi sau đó các bạn bôi đen bôi đen này dùng con chuột à, kích trái chuột à. bôi đen xong các bạn bấm control control cho bàn phím á control cộng h còn cho cộng chữ H nó sẽ hiện lên bảng là file and replay nếu các bạn lấy cái số tức là lấy 1960 ờ, không á thì các bạn bấm là sao trên bàn phím các bạn bấm shift sao shift cộng sao là nó ra sao rồi các bạn bấm trên bàn phím có cái ờ, ô cách ngang ờ, hay đánh là cách ngang á ví dụ các bạn đánh ờ, họ các bạn trần các bạn phải cách ngang rồi mới đến họ đánh tiếp chữ tên đệm của bạn nguyễn trên bàn phím nó có cái thanh dài là cách ngang rồi các bạn bấm replay replayo replayo rồi các bạn bấm ok bấm close tắt đó nó sẽ tách được cái con số diện tích rồi các bạn cũng bôi đen này dùng kích trái chuột đây này chỉ để con chỏ chuột vào ô 60 rồi kích trái chuột đè giữ xuống kéo dài xuống tới số 21 rồi các bạn là kích phải chuột các bạn bấm format cell các bạn chọn vào number rồi category các bạn bấm vào hàng cuối cùng custom chọn tiếng Anh nhưng chiếu đọc rất dở rồi các bạn bấm vào hàng thứ tư Geno 12B4 đây thăng phẩy thăng thăng không rồi các bạn bấm ok đó thì cái đây nó, nó đổi các bạn bấm lại 1960 có hai lỗi thì, có bấm đọc chút rồi các bạn lưu nè là các bạn bước 1 sau đó bước 2 Bước hai các bạn tách lấy cái họ thôi cũng làm như vậy tương tự kết trái chuột bôi đen kết phải chuột copy qua đây ô trống các bạn kết phải chuột dán rồi các bạn cũng bấm Ctrl H trên bàn phím lúc này là các bạn lấy họ thì các bạn phải làm ngược lại các bạn à, bấm cái à, cái biểu tượng phím trên à, cái cái biểu tượng cách ngang trên biểu tượng bàn phím rồi bấm shift cộng cell rồi bấm replay on rồi bấm ok lâu đó nó sẽ tách họ cho bạn rồi Nguyễn Lê Lê rồi bây giờ các bạn mới dùng công thức để lấy họ về tên điểm lót riêng rồi tên riêng các bạn đánh dấu bằng bằng L E F F left tức là lấy bên trái của BB là Nguyễn Bình đó Nguyễn Bình không các bạn bấm cho một phiến là dấu chấm 7 sau đó các bạn bấm lên là độ dài led là bên trái còn lên là độ dài của cái ờ, cái ô nguyễn bình 1960 sau đó các bạn bấm chữ trừ đi trên độ dài của AQ tức là 1960 sau đó các bạn trừ đi cho một đóng ngoặc lại enter đó nó sẽ còn những bình tâm à nó sẽ tách được Nguyễn Bình 1960 rê Lê Ngọc Anh 5.000 rê Nguyễn Đức Thế 5.000 rê rồi các bạn cũng làm tương tự để tách được cái nghĩa mình đây thì các bạn bôi đen các bạn copy rồi đây dán và bấm Ctrl H lấy tên không thì các bạn cũng bấm sell ship sell cách ngang các bạn phím bấm replay on ok file này nó hay lỗi thì khó bấm các bạn cứ bấm thoải mái rồi có cái, cái ờ, công thức để chuyển tiếng uh, ờ, thường sang chữ hoa sau đó các bạn hãy dùng công thức là lấy độ dài của cột EO đây đó, tức là nghiêng bình trừ cho ờ, tức là lấy ờ, một cột bên trái của ờ, Nguyễn Bình đây trừ cho cái tên Bình đây đó rồi trừ, trừ cho độ dài lấy cột bên trái của Nguyễn Bình rồi các bạn bấm trừ đi độ cái, lấy độ dài của Nguyễn bình lấy độ dài của nguyên bình xong các bạn trừ cho độ dài của r là trừ đi cho bình trừ cho một là các bạn sẽ được họ về tên giảm lót đó các bạn lấy lép đặt công thức là lép là tức là bên trái lép bên trái của Nguyễn Bình là cột EOB EO là cột dọc B là hàng thứ ngang hàng ngang số thứ tự mọi B EO đó EOB dấu chấm phẩy len len là độ dài lép là bên trái tức là lấy tính từ bên trái quê bên trái là, là, là từ Nguyễn nè rồi Lê Ngọc Anh nè đó cũng còn độ dài của Nguyễn Bình rồi các bạn trừ đi cho độ dài của chữ Bình này cột ER hàng thứ B ERB để trừ đi bình rồi các bạn trừ đi một ký tự thì nó sẽ lọc đi rồi đây nó bị lỗi các bạn ờ, sau đó các bạn ờ, cũng bôi đen bạn copy rồi các bạn dán vào value chính nó rồi xong là các bạn đã thành công rất là nhanh cho các bạn ngồi đánh rất lâu nó bị lỗi một cái chỗ thì sửa lại chút đó các bạn thấy chưa đây là Nguyễn Bình 1960 Nguyễn đây đây họ đây Rồi. Ờ, các bạn ờ, bấm dấu thì các bạn bấm ờ, màu đen bấm như hai bấm như hai đó từ một Nguyễn Bình 1960 các bạn đã tách được rồi Nguyễn Bình nè 1960 nè rồi họ tên đệm Lê Ngọc Anh Lê Ngọc Anh Lê Ngọc Nô 1960 Nguyễn Đức Thế đang Lưỡi Ngô Văn Tui 4 ngàn đó và bây giờ nghi chiếc chia sẻ cách để chuyển những cái đây uh, tiếng này uh, ờ, Nguyễn cái họ đây mà có chữ thường đây nếu các bạn bấm uh, chuyển từ thường sang uh, à, in hoa đầu từ đó, các bạn bấm bằng bằng bờ bro bờ r o bờ e r mở ngọt kết về ở cột đây đóng ngọt enter các bạn kéo xuống chữ nào chữ nào nó chữ thường nó sẽ biết hoán đổi thành chữ uh, in hoa đầu từ đây chữ lương đây đó rồi chữ lương này họ lương này nó đẹp trên chuyển bên đây các bạn cũng làm như vậy bằng brother b r o b e r ở ngọt bằng thì thường nó sẽ biến thành chữ ho chữ ho chữ, chữ cái ho đầu tiên chứ không phải là chữ ho hết rồi xong các bạn dấu cột đây một thì dấu hai thì dấu đó như vậy là các bạn đã tách được mục đích của tách là để các bạn muốn lập cái cột thì có biểu tượng này vô uh, bottom border và các bạn có bấm on cột hết tất cả còn ở đây các bạn muốn uh, cho cái thanh giữa này nó, nó, nó, nó mất đi thì tích phải chuột bấm format cell chọn border chọn non chọn vào cái thanh dọc ok rất cũng như chiếc là làm DT sọt đây đó, sọt đây để ECB nhìn dễ nhìn các bạn bôi đen cái vùng cần sọt đó các bạn vào thanh trên cùng DT các bạn bấm chữ sọt bạn chọn vào sọt bay là các bạn bấm vào EQ một EQ EQ là tên rồi value là từ NX các bạn bấm OK xong nó sẽ theo server rất đẹp ừ. anh bình chương cơ đang hệ rồi à, xin chào tạm biệt các bạn nếu các bạn thấy video hay hữu ích cho nghe chiếc like và subscribe để những thông báo hữu kế tiếp bạn và chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn